Xin chào, xe đẹp trai hôm nay sẽ hướng dẫn cho các anh chị một mẹo đó là làm sao đến Facebook cá nhân của anh chị về lĩnh vực kinh doanh sẽ kết mục trên à. Facebook và xuất hiện trên Facebook nha anh chị top 1 luôn nhá top 1 luôn giá nhắc lại top 1 luôn nhá và đây là bí quyết chúng ta đặc biệt danh cho Facebook cá nhân của chúng ta anh chị bấm vào edit profile nhá sau đó anh chị kéo xuống cuối cùng và có chữ dòng cuối cùng đây sau khi lót xong các anh chị chọn là cái dòng thứ hai trở lên tức là thông tin chi tiết về tôi đây là cái dòng này bấm vào sau anh chị kéo xuống ở dưới nó sẽ có cái dòng biệt danh ở đây đúng không ạ dòng biệt danh ở đây ừ. anh chị thêm thêm biệt danh ở đây nhá thêm được nhá ở đây dây có rồi cho nên ra đang vào đây dây ví dụ cho anh chị đây làm web giá rẻ rồi anh chị bấm nút tiếp vào sau đây để nó hiện lên cùng với cái profile eh, Facebook của chúng ta sau khi xong anh chị bấm sell lại rồi vậy anh chị hãy xem lại bây giờ ra giả sử nếu như có ai đó tìm kiếm về thiết kế website ví dụ làm web làm web giá rẻ đúng không ạ anh chị thấy không thì ngay lập tức mình xuất hiện top một trên Facebook và nếu như khi anh chị thấy rằng là à đây là lĩnh vực anh chị là ngành nghề làm website vậy tên facebook thật của anh chị là nguyễn văn giai như vậy thì có phải độ tin tưởng rất là cao và người ta sẽ truy cập vào trong này và tư vấn rất là nhiều đây là bí quyết giúp tôi có khách hàng và tôi tin rằng đây cũng là bí quyết giúp cho các bạn có khách hàng tuy nhiên để làm sao chúng ta phải tìm ra được cái từ khóa à, đắt giá nhất từ khóa mà ít người làm nhất vậy thì làm như thế nào thì bằng cách anh chị vào google anh chị gõ từ làm web anh chị bấm enter đúng không ạ sau khi bấm enter ra anh chị kéo xuống dưới cuối cùng cuối cùng thì nó sẽ gợi ý cho anh chị một số từ từ khóa này để anh chị có thể là đặt cái biệt danh đó ok không ạ đây là những từ khóa mà được nhiều người tìm kiếm nhất đúng không nhưng tại sao tôi lại không đặt là à, thiết kế website chuẩn SEO chẳng hạn như thế thiết kế web website chuẩn SEO thì có rất nhiều người nhiều người làm rồi và có rất nhiều người làm vậy thì đây là một cái thị trường cực kỳ cạnh tranh đây là từ khóa cực kỳ cạnh tranh và là rất nhiều người tài giỏi xuất hiện ở trên này rồi vậy thì tôi sẽ không xuất hiện được ở trên đó và nếu tôi có xuất hiện được trên đó thì tôi cũng không có thể thu hút được khách hàng và khách hàng cũng không có thể không tin tưởng tôi đúng không ạ chính vậy chúng ta tìm ra những từ khóa ngách và những từ khóa ít người tìm kiếm nhưng mang lại độ tin tưởng cao chúng ta và chúng ta chiếm top một trên Facebook đúng không ạ đó là bí quyết nha các anh chị và Gia sẽ hướng dẫn cho anh chị để làm thế nào ở trên điện thoại di động chúng ta cũng có thể thiết lập được vậy thì các anh chị ở trên điện thoại ở có nút ba ba gạch ở đây anh chị hãy bấm vào đây sau đó chọn vào cài đặt và quyền riêng tư đúng không ạ anh chị vào cài đặt và quyền riêng tư sau đó chọn vào cài đặt sau đó chọn thông tin cá nhân sau đó chọn tên ở bên trong tên này thì anh chị thấy không các tên khác rồi đây thêm biệt danh đây anh chị bấm vào thêm biệt danh ví dụ như biệt danh ở đây giai sẽ vô biệt danh là làm web làm web giá rẻ được không ạ ok sau đó giai bấm lưu bấm lưu ok sau khi đã lưu xong thì chúng ta thoát ra bên ngoài các anh chị tìm thử nhé và mỗi khi nếu như có ai đó tìm rằng là tìm như sau là làm web giá rẻ làm web giá rẻ thì ngay lập tức bạn xuất hiện ở trên trên trên trang nhất ở này bạn đây bạn thấy không vậy thì hãy đặt tên chính cái ngành nghề hoặc lĩnh vực của bạn đang muốn muốn làm và một mẹo nữa các bạn và chúc các bạn à, kinh doanh thành công và đây là một bí quyết chúc anh chị có thể kiếm được rất nhiều tiền rất nhiều khách hàng xin chào và hẹn gặp lại